C2 hai sim, đổi sim tốc hành, không cần tắt máy. X1 hai sim, pin bền, nhạc hay và loa ngoài cực lớn. Nokia hai sim, hai sóng mới.